trông cho được ai biết được đỏ. nhỡ đỏ sao nhỡ bốn được sao cà đi suốt ngày quên rồi ta sâu đuổi 4 triệu chắc chắn là có nước rồi đánh đi chị đẹp thêm à này cân này ừ. 2 triệu à ừ đây cân cái ừ. 3 ừ, triệu cân xem đời nó đi đến đâu Nhà thêm hai đúng không ông 3 triệu cân đủ ba thêm hai triệu chịu rồi bỏ bỏ rồi bác thế rồi cân chín cửu sừng Ui, đấy. Chín đấy. À, buồn thế. Phải thế chứ không? Anh tiếng hơi to đấy nhỉ? Ừ. Hmm. Anh tiếng hơi to đấy. Gà đi. Cái này. Chưa được ván nào. Mà. Ok. Ai bắt đi. Chơi đi. 1 triệu cân nhá triệu cân chịu ơi chịu ơi bỏ chị kia bỏ thì tốt quá không à. ai vào à chín điểm vào đi không được. được thôi thôi thôi thôi không ai vào tôi lấy tiền về à đi đen đấy nhỉ hai ván là chín không được ăn ẩm triệu thế nào ẩm đi chồng ơi. hai ván đủ gà chưa rồi một triệu cân chưa nhà này là một triệu rồi à đâu một triệu cân đấy tôi thấy cái cân này đấy thêm 5 triệu ui ôi anh to <laughs> bỏ bỏ chịu chịu hết của của các bạn cả này kêu kêu bỏ rồi tôi bỏ rồi hả bỏ rồi <laughs> thêm mấy thêm năm năm củ bỏ đi úp phải cho người ta đánh xem tí bỏ bỏ nhanh lên suy nghĩ gì nữa đây là một triệu gà ông gà đi chưa được bán nào con bị chèn đây triệu cân này triệu cân cho người đẹp đây triệu này thêm 3 triệu nữa triệu thêm 3 triệu mình căng nhỉ triệu thêm 3 triệu thêm 3 còn nãy em còn thêm 4 triệu thì sao ừ. Hmm. cân em toàn đánh láo rồi cân cân cân không thêm à không à. đi không thêm được bài có gì đâu thêm bao nhiêu ấy không thêm rồi ờ, nãy là thêm nhà bên kia thêm bao nhiêu à? à ờ, 3 triệu 3 triệu ba thêm lại ba chơi thêm lại ba luôn vào đánh ừ? 68 lộc phát phát lộc gì đấy ba này 5 triệu thêm 5 triệu á à? ừ. từ từ 5 triệu nhà này tố lên mấy nhỉ à? mình cân mấy nhỉ à, ờ, nhà đấy là ba thêm thêm ba thêm ba triệu tám triệu một cân à từ từ nha thôi bỏ đi 8 triệu bài lên lên này 50 cân không ừ, bỏ ra bỏ ra đây bỏ rồi 50 cân còn hai nhà cân gì tưởng nhà này cân gắng nhưng không được một triệu 5 triệu 2 triệu 3, 4 Cân ừ. chưa? Cân đi Thêm lại 3 triệu đang thế mà Rồi, 3 triệu Đánh mất người chị Thêm chục luôn Thôi nói hết tiền rồi, còn bao nhiêu chị cân nốt Thêm đi. thì cứ thêm thoải mái em 5 triệu Thêm, thêm 5 gì? Thêm 5 Được Ừ, kém hàng à đây tôi cho vay tiền đây ừ. kém tiền cả còn mấy đồng tiền lẻ nó làm gì ơ khô bắt nó lù một triệu này nó thêm 5 triệu cơ mà 5 triệu mà có vay không cho ông có vay 10 triệu có cân được không thì chị rút 5 triệu về rồi cân đấy mấy cái đồng tiền lẻ chán không cho mượn thêm à, chục nữa đi dễ gì đây, một, nên một nhà thôi khỏi mượn bên này nhá mười triệu đấy rồi phải cắt lại năm năm à ông là năm mười đúng không ừ. thêm lại năm nữa thêm lại năm đủ luôn kinh nhờ chúng bạc đánh gì đến kinh đấy năm còn nữa không chị còn không thôi chị còn đấy Vậy, tối nay mất người nha. 22 từ 26 28 30 32. Vậy thêm lại 5 triệu rồi. 5 triệu. Nữa. Cần không? Dù gì chào mà có một nhà mắc cát. À. không theo được thì thôi đi triệu hai bốn sáu mượn nốt hai chục đi nào mượn chúng nó cái này mượn hai chục cắt một triệu đấy đây đi như này là đủ cân rồi đúng không cân ừ, có thêm ờ, thêm thêm hai ba triệu thì 3 thôi triệu. thôi thêm một triệu nữa thôi thì thêm thêm một triệu nữa thôi thì thêm tôi một triệu cho bà em chơi em biết còn một triệu em biết còn một triệu em lại một triệu đây đặt đi cân gửi chị thôi Ui, ba k là tiền ba k giống như kiểu 30 chứ phải là tết hiểu không thế này kinh nhờ và đừng có nghĩ là ba à. mươi ba mươi k gặp ba bạc sợ là đấy chỉ đen lắm chị ạ bạc như này chả mấy chốc hết tiền nó mượn hai chục không tự tin đánh sợ gì không Ừ, người ta đã mượn thêm là mình cũng đã nghi nghi rồi mượn hai chục cái nhau mà đỏ, thế nhở cả đi Ôi, thôi nghỉ đi nghỉ đi nghỉ đi hết tiền à hết tiền rồi nhà